một lửng và ba lầu với à, thiết kế rất đẹp nha quý vị. Căn nhà mình thì à, với nằm trong khu giải khu à, xây dựng khu phân lô, khu đồng bộ nha. Với khu này thì lên đến khoảng 200 căn, xây dựng và thiết kế rất đẹp nha quý vị. Và con đường này là con đường thông bàn cờ, rất là thuận tiện cho anh chị chúng ta kinh doanh cũng như là buôn bán về cà phê ở bên trong đây thì cũng rất là tuyệt vời nha quý vị. Và có hệ thống là đèn điện âm hết rồi. Đấy, và với con đường thì có kẻ đường vàng ở giữa này vào một con đường thông nha quý anh chị con đường này là khá là lớn rồi Đấy, với à, căn nhà chúng ta thì à, ngay sát bên với lại khu vực à, đường Tô Ngọc Vân và ngay sát bên với lại đường Hào Huy Giáp luôn nha quý vị ngay gần với lại khu vực trường cao đẳng điện lực và đây là một mẫu nhà ngang năm và sâu 12 m và góc hai mặt tiền nha Đấy, với bên ngoài góc hai mặt tiền thì cái cây xanh nó che mất rồi nên là quý vị khách hàng chúng ta cũng xem sơ qua về căn nhà cảm thấy phù hợp với lại nhu cầu gia đình mình thì à, liên hệ ngay bên kênh nhà đất bên em để đi xem nha quý vị và đây là con đường à, thông này một cái đường à, rất là lớn nha lại với à, đường thông à, hình bàn cờ rất là đẹp và thuận tiện cho gia đình chúng ta mua để ở mở văn phòng công ty kinh doanh buôn bán thì rất là tuyệt vời nha quý vị đây và con đường đây là con đường đi vào này Ngay ở sát bên ngoài đây thì à, chúng ta sẽ có một cái quán cà phê Ở bên ngoài Mỗi buổi sáng à, chúng ta à, rót cà phê thì rất là tuyệt vời nha quý vị và căn nhà chúng ta thì cũng chính là hướng Bắc và Đông Bắc nha Phù hợp cho những ai thuộc mệnh theo ông tí là Đông Tứ Trạch và Tây Tứ Trạch đều được nha quý vị Đây với à, khu à, phân lô có vỉa hè khu vực đường trước nha quý anh chị Đây con đường đi vào này rất là rộng và lớn luôn nha ở đây thì à, tổng cộng đang có khoảng chừng 4 đến 5 căn đã hoàn thiện xong rồi và đang được các cái gia chủ chào bán nha chưa quý vị. Với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 Vỉa hè này thì ờ, gia đình mình chúng ta để xe máy thì để được khoảng ờ, chục chiếc xe máy bên ngoài luôn nha quý vị. Và như ờ, căn nhà này thì góc hai mặt tiền, gia đình mình có thể là vừa ở và vừa buôn bán về cà phê, đồ ăn sáng đều được nha quý vị. Đây, với một mẫu nhà thiết kế rất là tuyệt vời và đầu dịp xuân năm mới gửi đến tất cả cô chú anh chị khách hàng mình cũng như là quý vị với những cái sản phẩm và những cái căn nhà đẹp chắc chắn và với giá cực kỳ là mềm mại và yêu thương. Và căn nhà này thì à, có à, diện tích là ngang 5 à, và độ sâu là 12 m nha quý vị. Đấy, với xây dựng một trệt một lửng và ba lầu và công năng sử dụng nhà mình là khu vực sân đậu cho máy, gara ô tô, phòng khách, phòng bếp và có lên đến 4 phòng ngủ và 5 nhà vệ sinh, có phòng thờ giặt và sân thượng trước sau. Hướng của căn nhà chúng ta thì có hướng là bắc và đông bắc nha quý vị. Đây, bên ngoài thì à, sẽ được gia chủ thiết kế với à, hai lớp cửa nha, một lớp cửa cuốn và bên trong thì à, chúng ta sẽ có một lớp cửa nhôm xin phà kính cường lực 10 ly và được làm bốn cánh nha quý vị. Bên trong đây thì chúng ta sẽ có cái gara ô tô này. Và đường sau thì chúng ta sẽ có khu vực à, bếp và khu vực à, ăn uống cũng như là khu vực không gian phòng vệ sinh và hai bên bức tường thì đã được gia chủ là dán như các cái viên gạch và kèm theo là những bức tranh bức ảnh nha quý vị bên trên trần thì à, sẽ được gia chủ thiết kế với hệ thống đèn trùm và đèn led đèn đối sáng cho căn nhà mình và khu vực ở đây thì à, chúng ta sẽ có được những các cái cửa sổ này để thuận tiện cho gia đình chúng ta lấy gió và lấy ánh sáng nha quý vị khu vực đường sau thì à, chúng ta sẽ có ờ, bếp và có ờ, phòng vệ sinh ở khu vực đường sau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 và có tủ ờ, âm tường. Đấy, di chuyển lên khu vực bên trên thì ờ, chúng ta sẽ tham quan đến cái ờ, phòng tầng lửng nha quý vị. Đây là một mẫu nhà xây dựng với góc hai mặt tiền và nằm trên khu trung tâm ngay sát bên mép đường Tô Ngọc Vân luôn và gần với lại khu vực đường quốc lộ 1A nha cô chú anh chị. Đây trên đây thì chúng ta sẽ có khu vực không gian phòng tầng lửng này. Phòng tầng lửng này thì gia đình mình có thể là sử dụng làm phòng khách hoặc là phòng làm việc, phòng hát cao kê thì ờ, đều được nha quý vị. Đây một mẫu nhà rất là đẹp và tuyệt vời, ngang 5 ờ, và sâu 12 mét, góc hai mặt tiền, khá là đẹp luôn. Và ờ, di chuyển đến khu vực bên trên thì chúng ta sẽ tham quan đến cái phòng ngủ đầu tiên căn nhà mình nha quý vị. Trên lầu đây thì chúng ta sẽ có hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh, có khu vực ban công ra rất là đẹp nha. Đây trên đây thì chúng ta sẽ có cửa ban công ra này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 đây là không gian phòng ngủ đầu tiên của căn nhà mình, khu vực phòng ngủ đường trước. Lại với ờ, phòng ờ, vệ sinh có vòi tắm ờ, đứng, có vòi tắm hoa sen và phòng tắm đứng nha quý vị. Khu vực đường sau thì chúng ta sẽ có phòng ngủ này và có vệ sinh đường sau luôn. Đây vệ sinh đường sau nha anh chị. Rất là đẹp. Đấy, và có hệ thống đèn chùm, đèn led, đèn chiếu sáng ở căn nhà mình. Di chuyển đến khu vực bên trên thì à, chúng ta sẽ tham quan đến cái phòng ngủ à, à, số 3 và số 4 của căn nhà cũng như là bên trên sân thượng nha. Đây là một mẫu nhà góc hai mặt tiền rất là đẹp và tuyệt vời nha quý vị. Và đang được nằm trên khu vực trung tâm ngay trục đường của đường Tô Ngọc Vân và thuộc phường Thạnh Xuân quận 12, nhà mới và có sổ hồng riêng, giấy tờ đầy đủ hết cho gia đình mình rồi. Thì những vị khách hàng chúng ta đang xem và đang quan tâm và mua cho mình những cái căn nhà ở khu vực trên địa bàn của quận Gò Vấp cũng như là quận 12 và Tân Bình. Cảm thấy phù hợp với lại nhu cầu gia đình mình thì à, liên hệ ngay về bên kênh nhà đất bên em để đi xem nha quý vị. Di chuyển ra khu vực đằng sau đây thì à, chúng ta sẽ có phòng ngủ số 4 này. Và có à, phòng vệ sinh ở đường sau của căn nhà mình. Di chuyển đến khu vực bên trên thì chúng ta sẽ đến với lại không gian phòng thờ và sân thượng trước sau nha quý vị. Nhà mới, sổ hồng riêng và pháp lý rõ ràng mua bán công chứng ngay trong ngày và được gia chủ là hỗ trợ vay vốn ngân hàng gia đình mình hết mức luôn. Lại với có phòng thờ phòng giặt và sân phơi đầy đủ hết nhà quý anh chị. Rất là đẹp và tuyệt vời này, một mẫu nhà phải nói là sang trọng. Và với những căn nhà xây mới như thế này thì à, đang được gia chủ bán với cái giá cực kỳ là mềm mại và yêu thương. Và giá này thì còn gặp chủ để thương lượng thêm nha. lại với à, góc hai mặt tiền rất là đẹp và tuyệt vời như quý vị.